又怎么了？嗯，你哭什么？哈喽，大家好，潇潇又来了，现在在给各饭来拉 Ngày hôm nay thì cô sẽ chỉ cho các bạn nhận biết các dấu hiệu mà người yêu các bạn hết yêu bạn rồi Vậy thì các dấu hiệu đó là gì? Chúng mình hãy cùng theo dõi tình huống sau đây nhá Và đây là Polotilo. Polotilo ui, một cái tình huống múa phải nói là quá ghê gớm Bía nào là Nhiều oán mấy oán à Đâu em biết gì đâu 你真烦！哟，嗯嗯，怎么了？ <laughs> 你哭什么？ Xem vâng, xong tình huống vừa rồi, các bạn còn nhớ là cô Tiếu đã nói gì với bạn trai của cô không nhỉ? Bây giờ thì cô sẽ cùng với các bạn nhắc lại nhá. Đầu tiên, Yo, chuẩn mơ lơ Yo, chuẩn mơ lơ Lại làm sao thế? Thứ hai, Nì khu sớm mơ Nì khu sớm mơ Khóc cái gì mà khóc? Ba, bía nâu lờ đừng gây sự nữa. 4. có thôi đi không? 5. 你真烦 À, nhỉ chân phán Phiền phức thật đấy Vậy là thông qua video vừa rồi Các bạn đã nhận biết được những dấu hiệu thể hiện rằng Người yêu các bạn đã hết yêu các bạn rồi Thế thì chia tay đi chứ còn chần chờ gì nữa À nhưng mà các bạn làm gì có người yêu mà chia tay nhỉ? <laughs> Thôi thì các bạn yêu cô Tiếu đi Hãy nhớ like và subscribe kênh cho cô nhá Để theo dõi những video bổ ích hơn ở phía sau nha. Còn bây giờ thì chơi chia